Đối với những người thường xuyên tìm hiểu về phong thủy và kinh Phật, chắc chắn không lạ gì với các món đồ trang sức phong thủy. Trong đó, hai món đồ trang sức được nhiều người sử dụng và đánh giá cao trong năm 2018, đó là đồng tiền may mắn Money Amulet và nhẫn bát nhã, hay còn gọi là nhẫn bát nhã tâm kinh. Đây là những món đồ phong thủy được cho rằng mang đến may mắn và thành công cho con người, không chỉ giá trị về tâm linh và giá trị thời trang chúng cũng không hề thua kém bất cứ món đồ trang sức đắt giá nào. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và đưa ra những nhận định chính xác nhất. 1. Nguồn gốc nhẫn bát nhã tâm kinh Hiện nay, khi nền công nghệ thông tin tại Việt Nam đang phát triển, chắc hẳn không ít người có thói quen tìm hiểu thông tin sản phẩm trước khi mua hàng trên mạng Internet. Theo đó, chắc chắn không ít người trong số quý vị đã từng đọc được những bài viết về nguồn gốc của nhẫn bát nhã. Một số trang mạng cho rằng nhẫn bát nhã tâm kinh có nguồn gốc từ Trung Quốc, một số khác cho rằng nguồn gốc chúng từ Ấn Độ, một số khác lại kết luận nguồn gốc tại Thái Lan. Tuy nhiên, gần như không có trang mạng nào đưa ra một căn cứ chính xác đối với những kết luận này. Trên thực tế, từ xa xưa, bài bát nhã tâm kinh với đặc thù là mẹ của các bài kinh và cũng là bài kinh ngắn nhất trong Phật giáo với 260 chữ. Chính vì vậy, bài kinh này được sử dụng để khắc vẽ, thêu trên rất nhiều đồ vật khác nhau như vòng, bùa, nhẫn, tranh, ảnh, khăn thơm. Chính vì mức độ phổ biến của nó mà cho tới nay, không mấy ai quan tâm, nghiên cứu đến nguồn gốc và sự ra đời của các sản phẩm này. Hầu hết các nhà nghiên cứu Phật học đều chú ý đến nghiên cứu về nguồn gốc. Ý nghĩa của bài bát nhã tâm kinh thay vì nghiên cứu nhẫn bát nhã, bùa bát nhã. 2. Ý nghĩa nhẫn bát nhã tâm kinh Trong số những câu hỏi thường gặp nhất, về nhận bát nhã tâm kinh, chúng tôi nhận thấy, có hai câu hỏi phổ biến nhất đó là Nhận bát nhã tâm kinh có lừa đảo không? Nhận bát nhã tâm kinh có đem lại may mắn không? Câu trả lời của chúng tôi dưới đây chắc chắn sẽ khiến quý vị rất ngạc nhiên. Thứ nhất, đối với câu hỏi nhận bát nhã tâm kinh có lừa đảo không? Câu trả lời của chúng tôi là không, nhận bát nhã tâm kinh không hề. Và chưa từng lừa đảo ai. Thứ hai, đối với câu hỏi nhẫn bát nhã tâm kinh có đem lại may mắn không? Câu trả lời của chúng tôi cũng là không. Nhẫn bát nhã tâm kinh không hề mang lại may mắn. Quý vị khoan hãy bất ngờ về câu trả lời của chúng tôi, mà hãy tiếp tục cùng chúng tôi. Với những phân tích sau đây, mọi câu trả lời của chúng tôi đều có căn cứ. Tại sao lại có thông tin nhẫn bát nhã tâm kinh lừa đảo? Câu hỏi này xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, do các trang mạng cung cấp thông tin không đầy đủ về ý nghĩa của nhẫn bát nhã tâm kinh. Thứ hai, do người tiêu dùng không hiểu rõ về ý nghĩa của chiếc nhẫn này, dẫn đến cho rằng chúng là lừa đảo. Đầu tiên, những trang mạng cung cấp cho khách hàng hàng loạt các thông không chính xác về ý nghĩa của nhẫn bát nhã tâm kinh như nhẫn bát nhã đem lại may mắn, đem lại thành công, đem lại tiền tài. Những thông tin này không phải sai hoàn toàn, nhưng lại không lột tả được chính xác ý nghĩa thực sự của nhẫn bát nhã tâm kinh. Và cũng chính bởi những thông tin sai lệch này, khiến khách hàng luôn tìm hiểu về nhẫn bát nhã. Với tâm thế nó sẽ mang đến may mắn, tiền tài và thành công. Cho đến khi đã sở hữu được, thì những điều đó lại không xuất hiện. Và họ kết luận rằng nhẫn bát nhã là lừa đảo. Vậy thực sự thì nhẫn bát nhã tâm kinh mang đến điều gì và có ý nghĩa gì? Qua tìm hiểu từ phân tích của các sư thầy nổi tiếng nhất ở Việt Nam tất cả đều kết luận ý nghĩa của nhẫn bát nhã tâm kinh như sau. Thứ nhất, dùng trí tuệ để đập nát mọi cản trở về thân thể, đánh bại nỗi buồn và niềm đau. Thứ hai, dùng trí tuệ để loại bỏ tất cả các trói buộc ngoài cuộc sống có trong thân thể. Thứ ba, là ý nghĩa quan trọng nhất. Câu thần chú cuối bài bát nhã tâm kinh với ý nghĩa qua đi, qua đi, qua bờ bên kia. Qua đến cuối cùng, an lạc được ví như nhịp chống thôi thúc con người đứng dậy chống lại những cản trở, niềm đau và nỗi buồn để đi tới an lạc. Như vậy, rõ ràng bài bát nhã tâm kinh nói chung và nhận bát nhã tâm kinh nói riêng, không hề có ý nghĩa đem lại may mắn. Thành công và tiền tài mà ý nghĩa của nó là thúc giục con người dùng trí tuệ vùng dậy, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đến với an lạc. Nói một cách chính xác hơn, may mắn, tiền tài và thành công không đến một cách trực tiếp từ sức mạnh hay một thứ gì đó tương tự từ nhận bát nhã, mà đó là nhờ vào khả năng đánh thức trí tuệ, thôi thúc niềm tin và sức mạnh của con người để đi tới thành công. An lạc Do đó, một số người lại nhầm tưởng rằng nó mang đến may mắn, tiền tài và thành công. Do đó, trước khi muốn lựa chọn một sản phẩm, hãy thực sự hiểu về ý nghĩa của chúng và áp dụng một cách hiệu quả, tránh gây ra những đánh giá sai lệch về một sản phẩm, đặc biệt là những món đồ phong thủy. 3. Đánh giá nhẫn bát nhã tâm kinh năm 2018 là một năm đầy phát triển của thế giới phong thủy. Trong đó, vào những tháng cuối năm, sản phẩm nhẫn bát nhã tâm kinh, chất liệu titan pha vàng 4 số 9, được đánh giá là một sản phẩm gây nhiều ấn tượng nhất của năm. Sở dĩ, chiếc nhẫn bát nhã tâm kinh này nhận được nhiều đánh giá cao, vì bốn yếu tố. Chất liệu, với chất liệu titan pha vàng 4 số 9, mang đến cho người đeo một nét đẹp đầy sang trọng và quý phái. Ngoài ra, Việc kết hợp titan trong vàng khiến sức thu hút của sản phẩm tăng lên đáng kể. Ngoài ra, sự kết hợp này còn giúp giảm độ nặng, tăng độ bền và giảm khả năng bị chảy xước của sản phẩm. Hoa văn cũng là đặc trưng của bài bát nhã tâm kinh 260 chữ. Nhưng sự khác biệt ở đây là sự tinh tế và chính xác, có trong từng nét chữ, khiến sản phẩm trở nên sang trọng, không thua kém gì các món đồ trang sức đắt tiền khác. Cấu tạo, chiếc nhẫn được cấu tạo gồm hai bộ phận, gồm trục nhẫn xoay và sòng xoay tâm kinh bên ngoài, giúp người đeo có thể dùng ngón cái để xoay nhẫn. Đọc kinh, giống như các sư thầy thường sử dụng chuỗi hạt khi đọc kinh. Giá cả, tuy với vẻ ngoài sang trọng không kém gì các món đồ trang sức đắt tiền, nhưng sản phẩm được bán với giá ở mức trung bình. Chính vì vậy, nó trở nên được yêu chuộng và phổ biến ở nhiều lứa tuổi. 4. Mua nhẫn bát nhã tâm kinh ở đâu? Nếu bạn không phải là một người quá am hiểu về phong thủy, bạn còn nhiều thắc mắc về nhận bát nhã, hãy truy cập vào trang web của nhà cung cấp chính hãng bên dưới video, nhập đầy đủ thông tin để được các nhân viên tư vấn một cách chính xác nhất. Thay vì cố gắng tìm kiếm trên các trang mạng với vô vàn thông tin trái chiều, hiện nay sản phẩm đang được cung cấp với giá ưu đãi cho những khách hàng lần đầu tiên đặt hàng với giá 850.000 đồng một nhẫn bát nhã. Xét về chất liệu cũng như chất lượng của sản phẩm, đây không phải là cái giá quá cao để bạn sở hữu một chiếc nhẫn bát nhã sang trọng, tinh tế và cả giá trị về tâm linh. 5. Cách sử dụng nhẫn bát nhã tâm kinh Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nhẫn bát nhã tâm kinh như một món đồ trang sức bình thường. Có thể đeo trên ngón tay hoặc đeo trên vòng cổ. Nếu bạn là một người hiểu rõ và thuộc bài bát nhã tâm kinh thì đương nhiên rồi. Hãy đọc nó vào những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, khó khăn hay những nỗi buồn để trí tuệ được sống lại, vượt qua mọi thử thách. Để đi đến thành công, an lạc, bạn cũng có thể vừa đọc kinh, vừa xoay nhẫn, giống như việc các sư thầy sử dụng chuỗi hạt khi đọc kinh. Nếu bạn là người không quá hiểu biết về kinh Phật, thì bạn cũng có thể làm như trên và chỉ cần đọc một câu ở cuối bài kinh. Đây cũng là câu có ý nghĩa quan trọng nhất. Gate, gate, baja gate, baja sang gate, budi, Xoa ha, tức là qua đi, qua đi, qua bờ bên kia, qua đến cuối cùng, an lạc. Cố gắng đánh thức trí tuệ của mình để vượt qua mọi khó khăn, nỗi buồn và gian khổ. Để biết thêm chi tiết, các bạn hãy vào đường dẫn trong mô tả bên dưới hoặc để lại bình luận nếu có câu hỏi thắc mắc. Hãy đăng ký kênh Lóc Cuộc Sống để theo dõi và xem được nhiều video hữu ích hơn nhé. Chúc các bạn thành công, may mắn trong cuộc sống và công việc. Thân ái!